đến từng ngày yêu thương nhau ghê Đằng sau đêm em cũng chỉ đến chiều nay lời hứa em không nhau rồi Sorry không cần đáp Anh có thể yêu bằng cả ý chí nhưng không thể yêu bằng học đến nặng Hôm nay đây sông thì không trở lại Gió thì không có hát Ôi tôi và đạn này thì không chia sạch Thì ôm cái thả em thì chơi đồ anh oh, oh, oh, oh, oh.